đã giữ được đúng cái lời hứa của các bạn ngày hôm qua đó là à, cho các bạn ngày hôm nay ăn cả đề cả lô nhá thì ngày hôm nay chúng ta lại ăn đề 36 đó rất là ok với cái cầu đề ăn thông các bạn nhé đây mình sẽ tua đến cái đoạn hôm qua mình chốt số cho các bạn ngày hôm nay chúng ta lại ăn đề chạm 3 và có 36 ở à, trong dàn đề rút gọn rồi các bạn nhé đó rất là ok thì hy vọng là hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo sẽ ok hơn hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ ăn thông được cái đề chạm này ăn thông được cái đề và chúng ta sẽ tiếp nối được cái cầu mình sẽ lối lại được cái cầu bạch thủ lô vip cho các bạn để các bạn có thể là về bờ bến một cách rực rỡ hơn ngày hôm nay các bạn nhé đó à, còn à, <clears throat> bây giờ mình sẽ đi xoay cầu luôn các bạn nhé mình à, soi cầu cho ngày mai nè hy vọng ngày mai sẽ rực rỡ ngày mai nè mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 4 và chạm 6 độc thủ đề mình sẽ bắt cho các bạn là 4664 và bạch thủ vip là 4884 thì cái dàn đáy rút gọn mình sẽ có 040 242 454 484 494 060 161 262 363 565 độc thủ đề mình sẽ bắt cho các bạn là 4664 và bạch thủ vip là 4884 thì à, trên đây mình đã cố gắng là soi cho các bạn cái cầu kèo và những con số rất là đẹp rồi thì các bạn thích những con số này thì các bạn trùng máu với mình thì các bạn chơi nhé đó và các bạn mà ai đi qua video này mà yêu quý mình thì các bạn hãy uh, cho mình xin một nút like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình uh, giúp mình có thêm động lực để hàng ngày ngồi soi cầu chốt số cho các bạn cố gắng tìm ra được những cái cầu kèo và những cái con số đẹp nhất để có thể là đưa tất cả chúng ta cùng về bờ an toàn đó cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ờ, video tại đây uh, chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhé sẽ may mắn với những con số ở trên đây của mình uh, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ quay ngày mai bye bye